Ayo, Mà tao là TTK Yeah dạ, yeah dạ. Và cái bài nhạc này Tao sẽ kể về những gì mà tao thấy trong cuộc sống hiện tại của năm 2019 này Mọi thứ dần dần thối nát Thối nát Feeling so Ây Ây Ây Ây Ây từ nhỏ nên là cũng ác quỷ tao mang trên chiếc mặt nạ thật xấu xa yeah, yeah. Trong óc tao phải luôn luôn tỉnh táo ở giữa vai chó hàng ngày đang nấu đá Còn đang nấu đá, hút cà bô ra xuống có đây ma được biến thì cặn bã yeah, yeah. Tao thói hóa, tiền chất đầy nha Mở miệng ra là mày đều làm cha. Cuộc sống không bao giờ mà công bằng Đã có kẻ thua thì phải có người thắng Hai bàn tay trắng phải bước ra ngoài đời Phải chịu khổ đau hay là chịu cay đắng Cũng là đáng cay, em đã chiến đấu trên đớn cho trắng tay Đôi khi nổi cấu nói thì có ai hiểu đâu Ai hiểu hả? Vì đây là cuộc sống Tao và mày chắc chắn không giống nhau Sao giống? Ăn ở ác trên lỗi như mày Tao hỏi có bao giờ sống lâu Tao là ác ma, khác ở gà xa Nhưng trong tâm của tao đây là lòng vật miệng mình dối trá, tâm mình xấu xa Mở mình ra chỉ toàn là điều hoa Chứ biết cái lời nào thật Ây, nếu cái lời nào là thật Nếu cái lời nào là thật Tao nói tụi mày nếu có lời nào là thật Ây, nếu cái lời nào là thật hey, nếu cái lời nào là thật hey, nếu cái lời nào là thật tao nói tụi mày nếu cái lời nào là thật và tất nhiên là cuộc sống mới tự lo nếu có nhiều tiền thì mình sẽ được tự do mọi thứ ở đây đều phải theo quy luật nên phải cố gắng chứ không được từ bỏ vì từ nhỏ tao đã trải qua nhiều thương đau nó khi tao mạnh mẽ nên không cần ai thương đâu không hề bỏ chạy đối diện với đường đau cho nên mày thấy là tao đang ác ra Khi ép tao vào trong cuộc đường cùng không biến thành quỷ cũng là con ác ma Tụi mày khác xa cho nên mày đừng bao giờ phí xét tao Chính nhát dao đâm sâu ở trong mình tao còn chưa chết tụi mày không biết sao Hả? Vì đây là cuộc sống Tao và mày chắc chắn không giống nhau Ey. Ăn ở ác tỉnh lỗi như mày Tao hỏi có bao giờ sống lâu Tao là ác ma, có cả xa Nhưng trong tâm của tôi đây là lòng vật Miệng mình dối trá, tâm mình xấu xa Mở miệng ra chỉ toàn là điều hoa Chứ nếu có lời nào thật Ey. Nếu có lời nào là thật Nếu có lời nào là thật Tao nói Nếu có lời nào là thật